chào các bạn thì uh, như các bạn đã từng biết ra ngoài nghe đánh ờ, xanh chín thì không thể ăn được mà chỉ có mất tiền thôi và hơn nữa đồ đạc ở trên thị trường rất là nhiều hàng công nghệ nói thẳng ra là chưa một cái hàng nào nó đánh hiệu quả an toàn cho người chơi Đấy. bắt buộc chơi hàng công nghệ anh em phải lồng được bát lồng được đĩa lồng được quân thì ngày hôm nay cơ sở mình sẽ cho ra một sản phẩm nước điều quân như thế nào là hàng xanh chín như thế nào là xanh chín mà mình vẫn biết được bình thường Đấy. tỷ lệ thắng cao và hàng này mới nhất cái cuối năm 2018 chuẩn bị tết cho em chơi thì ngay bây giờ mình sẽ test và mình sẽ thử đồ đạc kiểm tra đoàn hoàng cho anh em xem thì như anh em <clears throat> đã biết <clears throat> đến hàng từ hàng à, cảm ứng ống thì là khi ra ngoài chơi bao giờ người ta thử kẹp nam châm rất là kinh khủng thì cái vì sao cái nước điều quân này nó sẽ điều được cho anh em điều chẵn điều này tự tin cho anh em đánh mà không sợ thua mà nó giữ cái tỷ lệ cho mình thắng trận nào nó ra trận đấy mà tiếng nào nó ra tiếng đấy đánh tiếng nào chất lượng tiếng đấy, đấy. thì ở cái à, video này mình muốn à, nhấn mạnh một điều cho anh em là hàng ngày 100 trăm là loại hàng xanh chín Đấy. vì sao nó xanh chín thì ngay bây giờ anh em xem hết clip thì sẽ hiểu vì sao nó là là xanh chín vì sao anh em ra ngoài chỉ có thua mà không được Đấy. mà mình thua mà mình lại không biết là mình thua bởi vì cái hàng gì thử các thứ mà không thể ra được mang cả đồ đến các uh, mang cả bát đĩa và quân vị khi mỗi cuộc chơi anh em thua anh em mang đến cái cơ sở để kiểm tra mà người ta cũng không thể biết được hàng này nói thẳng anh em độc quyền mà chỉ có hai cái số điện thoại hai số điện thoại có hướng dẫn có hướng à, có có có khi anh em nhận được cái hàng này anh em sẽ có hướng dẫn luôn ở trên à, trên trên trên à, nọ này luôn thì cái hàng chưa qua xử lý đây sẽ cho anh em tận mắt chứng kiến đầy hàng chưa qua xử lý đây vẫn màu vẫn mùi vẫn vị Đấy, mình bỏ qua một chút thôi còn cái hàng này trắng phong không màu không mùi không vị Đấy. cái hàng chưa qua xử lý thì anh em cũng biết là vẫn chưa xử lý qua cái ờ, tính từ trường nam châm nên là nó vẫn bị dính nam châm bình thường anh em này được chưa Đấy. còn cái hàng này còn cái ờ, hàng ờ, mình xử lý qua rồi thì hoàn toàn nó không dính anh em này hoàn toàn không dính nha thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết quân gì cũng được không yêu cầu anh em phải chơi quân bài hay là quân chắn hay là quân thuốc mà bất kỳ quân gì cũng được thì tôi sẽ cắt hai bộ quân hai bộ quân nhá quân đóm chơi được hết à bây giờ mình sẽ test luôn cho thử luôn cho anh em là hàng nó xanh chín nhá bao anh em đến nhà mình kiểm tra hàng thực tế này bát đĩa xanh chín này nói đến hàng điều quân thì không ai nói đến à, dùng bát dùng đĩa làm gì cả anh em cứ đến nhà mình thực tế đây này quân cá này hoàn toàn xanh chín nhá đây. không gì xanh chín nhiều khi anh em ra ngoài thua còn không biết là mình bị bịp bằng cái hàng gì này bát đĩa xanh chín này chưa đẹp này một phát ăn luôn này đây. mình sẽ cắt quân ra và mình sẽ test cho anh em lưu ý với anh em anh em bôi mặt đen thì nó về đen mà anh em bôi mặt là sấp đôi nó về sấp đôi bôi ba đen thì nó về ba đen bôi ba trắng thì nó sẽ về ba trắng bôi tứ tử thì sẽ về tứ tử tỷ lệ tám chín mươi phần trăm thì bây giờ mình sẽ thử mình bôi uh, cho tiếng lẻ đi rồi tí mình sẽ cắt một bộ nữa mình sẽ bôi tiếng uh, chẵn thử cho anh em yeah. Dạ. anh em thoa đều lên như này cho tôi thì chỉ cần anh em đến anh em chấm vào là được nó rất là đơn giản thôi. nhiều khi anh em muốn bịp nhưng mà không biết không chọn được cái, cái hàng gì để bịp cho nó hiệu quả cho nó xanh chín cả Đấy, anh em hôm nay xem clip gặp đúng thời luôn mình khẳng định là chả phải là cao siêu lắm đâu nhưng anh em cứ gặp mình sẽ biết mình sẽ à, cắt một bộ quân này tí kiểm tra luôn cho anh em hàng là hàng xanh chín nhé quần tí mình chơi mình bóc luôn ra cho anh em người ta chăm nghe không bằng mà thấy tí mình bóc luôn cho anh em kiểm chứng luôn hàng nó là xanh chín lưu ý với anh em nhé anh em muốn à, có nhu cầu thì alo đến hai cái số ở trên màn hình đấy đọc chỉ có hai cái số điện thoại thôi ngoài ra mình không còn số nào nữa hết hai số chính của mình anh em kết bạn zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình bên nước ngoài mình gửi hàng được hết ra ngoài chơi những gì của hàng này thôi không cần anh em phải có tay nghề không cần anh em phải có sắp xếp bãi bến làm gì cả nó nhìn nhau anh em chơi bát đĩa nào cũng được quân vị nào cũng được mỗi một lần chơi bôi quân vị vào mặt vị theo nhu cầu theo ý muốn của mình chỉ 5 đến 8 giây cái này nó dạng như cái kiểu ờ, xăng ấy anh em phải lưu ý lưu hình nó kiểu như xăng ấy khi mà bôi vào thì nó sẽ lập tức nó bay mất cái à, nước đi chỉ còn lại thuốc thôi thuốc thì ờ, hoàn toàn là nó không ờ, dính nặng châm anh em bóc hay là anh em thử làm châm thoải mái nhé quân đẹp như thường luôn đây mình sẽ mình sẽ thử lại tiếng à, làm châm cho anh em này làm châm hoàn toàn không bắt này giờ hoàn toàn không bắt không díu gì cả đây là mình bôi ba đen nhé anh em nhé, mình bôi ba đen nhé, mình cứ để cái tiếng à, tứ này là mình à, sẽ test cho anh em đôi tiếng xem tỷ lệ nó sẽ như nào xem tỷ lệ là nó như thế nào là mình cho anh em cùng chứng kiến kiến và tận mắt để xem mình test luôn cái hàng này nhé. mình sẽ test này ai cầm cái cũng được không yêu cầu anh em phải sóc cân tay sóc nhẹ tay hay là anh em phải sóc à, đều tay như nào cả anh em cứ sóc thoải mái ai cầm cái cũng được lưu ý anh em là ai cầm cái cũng được nhá tỷ lệ nó rất là cao luôn khi cái khi anh em bôi thuốc vào rồi thì anh em cứ chờ đợi cho tôi tầm khoảng 3 đến 4 phút thôi là anh em đánh rất là sướng luôn nó sẽ nhảy theo cái kiểu không phải là nguyên lẻ anh em bôi nguyên chẵn thì nó nguyên chẵn mà nó sẽ về ví dụ 4 tiếng à, lẻ thì nó sẽ nhảy sang một tiếng chẵn Đấy, nhưng mà riêng cái tỷ lệ một tiếng lẻ thì không bao giờ cái tiếng à, à, tiếng chẵn khi khi tôi bôi cái tiếng à, lẻ này này thì khi 4 tiếng nó sẽ về liên tiếp là lẻ Đấy, sang tiếng thứ năm thì nó sẽ sang chẵn nhưng mà tỷ lệ sang chẵn là không bao có lần thứ hai Đấy, nó cứ đều đều nhau như thế thôi tôi sẽ thử cho anh em đấy, này. chưa đấy nó về tiếng sấp đôi thì tiếng sau khẳng định 100 trăm anh em đánh lẻ cho tôi tôi sẽ test cho anh em này anh em này 100 trăm anh em đánh đánh lẻ cho tôi bởi vì nó không bao giờ nó sẽ về thì hữu lắm thì sẽ nó sẽ về thôi chứ còn tỷ lệ là 90 phần trăm nó không về tôi sẽ thử cho anh em này này vẫn lẻ này sấp đôi nhá anh em đợi tầm khoảng đôi cầu nữa đi đôi ờ, đôi canh bảng à, đôi tiếng bảng nữa thì nó sẽ chuẩn xác như tiếng này tôi sắm xuống cả nhà đánh lẻ này chưa không bao giờ sang cầu thứ hai Đấy. khi nó chỉ về chẵn thôi nhưng mà nếu mà anh em mà bôi sấp đôi thì nó sẽ về lẻ một tiếng thôi rồi tiếng sau là một nghìn khẳng định một nghìn nghìn anh em là sẽ phải về chắn nhưng đây anh em lưu ý đây là quân à, lẻ của mình nhá mình bôi ba đen nhá này tiếng này trăm phần trăm nó phải lẻ này bởi vì nó vừa mới à, về chẵn một tiếng đúng không nhỉ này này vẫn ba đen này nhá này ai sóc được Đấy, không cần cân tay nghe bác này chuẩn xác tới 100 trăm luôn cái tiếng này thì là khuyên anh em là bỏ bỏ tiếng này với tiếng này nó sẽ về chẵn tỷ lệ rất cao đấy chưa nhưng mà vẫn phải lẻ đây mình làm clip để cho anh em tham khảo trên thị trường hiện nay rất là nhiều đồ mà những cái hàng tôi không nói nói nhiều những cái cơ sở này về cơ sở kia anh em cảm thấy ok anh em alo lấy số hai màn hình ở trên điện thoại ờ, anh em ở khu vực phía bắc thì là qua hà nội đến nhà mình kiểm tra hàng thực tế nhá này, tiếng này vẫn lẻ này rồi vẫn lẻ này rồi vẫn lẻ nha Đấy, rồi nó sang một tiếng chẵn rồi thì tiếng sau khẳng định với em một nghìn một nghìn nó sẽ phải lẻ mà về ba đen luôn nhá giờ chuẩn xác tới một 90 đến 100 trăm luôn không bao giờ nó về chẵn mà nó lại nhảy được một cầu chẵn cả cho thêm tiền luôn chuẩn xác tới 100 trăm luôn rồi tiếng này là tiếng sấp đôi thì tiếng sau khẳng định 100 trăm là về lẻ này lẻ 100 trăm luôn này xuống cả nhà luôn này cho anh em thấy chưa độ chuẩn xác tới 90 phần trăm nếu mà về anh em đánh cái hàng này thì nói thẳng anh em là người ta mất tiền người ta không biết là anh em dùng hàng gì bởi vì quân cán bóc ra hoàn toàn 100 trăm không có tang đấy thử cho anh em một canh bạc nữa vẫn ba đen nhảy sang à, tứ này là mình sẽ để tiếng tứ đi sóc cho anh em này khẳng định 100 trăm là đánh này cắm một cái bìa đỏ đánh này này giờ dạ. thử một canh bạc cho anh em nhé rồi vẫn ba đen thử tứ nữa cho cho nó về sẵn đi cho anh em tin độ tin tưởng của nó này rồi sắp đôi rồi khẳng định tiếng sau là một nghìn nghìn nó sẽ không không về chẵn được khẳng định không thể về chẵn được nữa chào anh em hôm nay à, toàn casino giới thiệu đến anh em đến cái máy R6 rất nhiều anh em quan tâm đến cái máy R6 thì hôm nay mình có cái thời gian mô phỏng lại và test thử hàng cho anh em Đấy, những anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy tập trung coi hết cái clip đây là máy R6 đây nếu mà anh em nào dân chơi phát nhìn phát thì là anh em biết luôn máy R6 r này anh em chơi anh em chỉ lồng quân thôi quân là quân cảm ứng quân không tang đấy anh em nào đã va những cái hàng cảm ứng ống một và ống ờ, đôi ống 4 ngày xưa rồi thì nó rung đã thì cũng biết là rung rất là nhiều nó rung phải đến ờ, hơn 2 đến 30 nhịp đấy nhưng cải tiến hơn nhà mình làm ra cái máy R6 này đây tất cả những cái máy này làm nhà đều là đều dùng được hết ok anh anh em nhá đều dùng chuẩn chuẩn đét luôn đấy thì hàng này thì nó chuẩn 100 trăm luôn nếu anh em nào chơi rồi thì biết nếu một khi đã rơi đánh anh em đánh vào hàng cả bướng này kể cả thọ thuyền không bao giờ thích đánh cái hàng thứ hai bởi vì đánh cái hàng này thứ nhất là kín đáo an toàn và dễ sử dụng đấy cái cự ly khoảng cách thì rất là thoải mái cho anh em nào là anh em làm cá cũng được và anh em không làm cá cũng được thì cái hàng này lưu ý với anh em là khi chơi anh em bắt bắt buộc phải dùng quân quân thì anh em có thể làm trên mọi chất liệu quân bài hay là quân gì mình đều làm được đấy thì uh, thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh em hỏi bảo là thì mình cũng nói vắn tắt ở trên video này cho anh em dễ hình dung chơi cái hàng này khi chơi anh em đeo mang ở trong người này này, này. anh em buộc trong người nó là dễ nhất đấy thì ở đây nó đã có cái đầu móc rồi anh em muốn nhận kết quả nó trả lúc nào nó thì là đều được anh em nhé anh em thích muốn nó giả kết quả lúc nào anh em bấm cái nó rung luôn này được thì cái cái hàng này thì mình đã để mình ờ, ngửa lên à mình bỏ cái bát ra thì nó nó nó, nó khi anh em chơi cái hàng này thì cũng bát kín nó mới báo chuẩn anh em nhé nó dung rất đơn giản thôi dung uh, ờ, tiếng tứ này tiếng tứ này nó sẽ dung từ 1 đến 2 nhịp thôi đấy đây là tiếng tứ đen anh em nhé dung 1 đến 2 nhịp thôi còn cái tiếng ba đen này nó sẽ dung từ khoảng 3 đến 4 nhịp đấy sấp hai nó sẽ dung từ khoảng uh, ờ, 5 đến 6 nhịp còn ba trắng như này nó dung từ khoảng là 7 đến 8 nhịp dung nhiều nhất của nó tiếng tứ trắng này dung từ khoảng 9 đến 11 nhịp nếu mà anh em nào mà thành sành sỏi ấy, anh em ờ, chỉ cần ờ, cảm nhận cái dạng rung của nó ban đầu anh em đọc ngay kết quả chẵn anh này nhưng nếu anh em nào chưa va cả vào cái hàng này nhá thì anh em hãy liên hệ cho mình mình sẽ có một đoạn clip dễ mình tức là cái clip mình làm nên chuyên cho những anh em mà chưa dùng bao giờ anh em dùng luôn đấy cự ly ra sao để cho nó chuẩn và đánh à, ngồi yếc như nào cho chuẩn nhưng anh em hãy lưu ý là anh em chỉ cần ngồi anh em đeo mang cái máy này vào trong người đây như này hoặc anh em dán vào ngực nhá đấy lúc nào muốn à, ai cầm cái được đặt xuống anh em bấm cái nó lên à, thì nó sẽ trả luôn kết quả cho anh em thế mà mình à, muốn để xem nó khi vào cuộc chơi thì anh em hãy bỏ một đến hai ván đi để anh em biết là cái đoạn cái cự ly nào là chuẩn thì tôi sẽ test cho anh em này nếu mà nó rung từ khoảng 5 đến 6 nhịp là chọn anh em nhé sấp hai này này hai ba bốn năm sáu rồi ok rung 6 nhịp là chuẩn anh em này sấp hai này chưa tôi sóc sóc cho anh em tôi bấm này giọng rung này chỉ có tứ tứ đen anh em này rồi ok dung một nhịp chắc chắn là tứ đen dung hai nhịp chắc chắn tứ đen em thấy chưa chuẩn đẹp luôn thử cánh bài luôn anh em ba đen anh em này dung bảy nhịp nó là ba đen chưa chuẩn đẹp luôn thử tí nữa cho anh em này anh em kể cả anh em ngồi anh em khi đang giam tiền rồi và khi đang uh, uh, đánh mặt này mặt kia rồi mà anh em muốn uh, mà anh em vô tình anh em bấm mà anh em quên mất cái nhịp rung của nó thì anh em có thể để cho nó rung hết anh em bấm lại này sấp hai rồi rung 5 nhịp là sấp hai anh em này chưa chuẩn đét luôn không phải ờ, dùng cái hàng này thì lưu ý với anh em nhé nó là cái hàng thực tế rồi nên anh em đừng có bảo đừng có trông chờ những cái hàng dung một dung hai không có đâu đấy cái hàng này nó là hàng đây cái cự ly anh em nhìn đây rất là xa rồi mình đã cải tiến đánh hơn một mét rồi anh em nhìn đây đấy thử tiếng nữa cho anh em dùng hàng này bát đĩa không cần anh em chỉ cần lồng một bộ quân thôi bấm này hai ba bốn năm năm nhịp vẫn là giọng của sấp hai anh em này chưa rất là chuẩn chỉ lưu ý với em nhé không phải là nhìn anh em nhìn những cái hàng này đều ok đều chuẩn như cái máy này luôn đây thử cho anh em nhà rất là nhiều máy luôn anh em không sợ hết hàng nhé đây thử cho anh em đây luôn đây rất là nhiều máy nhưng không anh em đừng nghĩ là đây nó chỉ là cái ờ, cái ấy nhá đây nhà mình làm trực tiếp luôn để đây test luôn cho anh em xem máy nào đều chuẩn anh em ở các nước ở anh em ở bên ờ, quốc tế nhá anh em cứ liên hệ cho mình hàng rất là chuẩn chỉ luôn ở khu vực ờ, Hà Nội anh em qua bên xe Mỹ Đình bên xe Giáp Bát đây mình dán sơ sài này anh em muốn đến à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em đây có công tắc đây công tắc anh em tắt ra đời nha Đấy. đây mình à, sẽ thử lại mình sẽ thử lại cái tiếng sấp 2 nếu nó dung từ khoảng 5 đến 6 nhịp thì là chuẩn chưa anh em rất là chuẩn sấp hai này dùng năm nhịp này chưa Đấy. máy ở trên ờ, nhà mình đã có rất là cái số lượng rất là nhiều nên giá cả phải chăng thôi mà đã nói đến hàng cảm ứng thì nó không có quân rẻ đâu anh em nhé anh em là thực sự quan tâm thì anh em liên hệ cho mình này anh em thích bấm lại đây được này Đây. nè cho anh em này lẻ này anh em này chưa dùng bốn nhịp loại ba đen này rồi tính nữa cho anh em anh em thích bấm lúc nào đều đều được nha anh em nhé bấm này hai ba bốn giọng của dung sấp hai rồi anh em này sấp hai này chưa chuẩn đét luôn đấy thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại 098 111 nếu anh em nào thọ thuyền đấy anh em nhìn và anh em xem video này thì anh em biết luôn đây chính là cái hàng mới nhất của đánh hàng cảm ứng anh em nào mà lon tay em không va được những cái hàng ống một ống bốn ống đôi ống đơn đấy thì anh em đây là cái là cái biện pháp tối ưu nhất cho anh em đây nhỏ gọn như một thỏi son thôi anh em đây đấy đeo mang thì nó rất là hình thức rất đơn giản thôi đây cái máy đây anh em cứ nhìn cái máy đây cứ dựng lên là được anh em nhá anh em để ống, ống chân cho tôi này này anh em buộc ống chân này, này hoặc anh em buộc ống ngực dán vào ngực ấy là được làm sao cao hơn quân vị là được đấy còn cái, về cái cự ly thì uh, kể cả anh em máy để kia anh em anh em để đây nó vẫn chuẩn bởi vì sao bởi vì thứ nhất là mình đã nâng cấp cái phần quân rồi quân này mình làm ấy anh kể cả anh em người cũng không có mùi đấy nhiều anh em trước anh em hỏi bảo làm người vẫn có mùi nhưng mà ngày xưa nó không nhập được cái keo keo keo phải đúng keo của nó thì mới làm được anh em nhé cái hàng này là mình đã tẩm mình tẩm chứ không phải là mình làm keo nữa đấy thì ờ, đánh cái hàng này thì một bộ nó bao gồm như thế này thôi đấy máy và cái đầu mót này còn anh em nào không thích bấm cái đầu mót dườm dườm già đấy anh em có thể là làm vào cái đây mình đều làm cho anh em đây một phần bấm và một phần rung đây anh em đây giờ yeah. anh em bấm là rung luôn rất là chuẩn hàng này mà nó cơ động được rất là nhiều dân chơi người ta thích hàng này vậy thứ nhất là nó cơ động và thứ hai anh em chỉ đánh một mình thôi không cần phải ăn chia cùng người kia nữa đấy ở hà nội thì anh em qua bên xe mỹ đình nhá ở à, sài gòn anh em qua bên xe miền đông vào để xem hàng lưu ý anh em là mình cũng khuyên thật anh em là nếu anh em nào chưa va vào hàng cảm ứng thì cứ lên đến mình sẽ hướng dẫn anh em 5-10 phút thôi còn anh em nào mà ở quốc tế và anh em ở trong nước anh em không đến được nhà mình ấy, thì mình sẽ có cái video video là video cụ thể mà không phải ai mình đưa cho anh em xem đấy bởi vì là anh em nào mua hàng thì mình sẽ gửi cái video đấy đánh video đấy phải nói là đáng tiền luôn bởi vì sao cái video đấy ai chưa bao giờ đánh sóc đĩa chỉ cần xem cái video đấy là anh em dùng được luôn cái cái hàng R6 này đấy thì ờ, uh, quân cán thì anh em có thể đặt mình làm trên mọi chất liệu mình đều làm được đều làm được cho anh em Đấy, quân đóm quân tre quân bài mình đều làm được hết cái hàng này video này là video thực tế nhất anh em nhé anh em nào mà quan tâm sản phẩm anh em alo cho mình ở trên thị trường có rất là những cái hàng giả hàng nhái không biết cơ sở nào ở đâu mà lần anh em chỉ cần đọc cái số điện thoại tôi này nó không phải là số đẹp nhưng nó số là số uy tín từ trước đến nay anh em nhé anh em ở bên quốc tế thì cần hàng lưu ý anh em ở bên quốc tế nhé anh em có thể làm vào trên uh, bài nhựa đều được nhé mình đều làm được bài nhựa và bài um, bài nhựa và bài à, và quân đóm nên mình đều làm hết cho anh em đây nó nhỏ rất là nhỏ gọn đây anh em Đấy. ở trên này nó có phần công tắc nha anh em nhé pin đánh thoải mái Đấy. gà sáng là bật này bấm rung này bấm thì nó mới rung anh em này, này. Rồi. Đấy. công nghệ cực mới anh em nào quan tâm sản phẩm thì alo cho mình mình sẽ à, kể cả không phải là thọ thuyền nha mới vào nghề mình đều đều cho anh em thành nghề được hết đánh cái này rất là đơn giản thôi này những cái mod này thì anh em có thể anh em không thích thì mình đều làm cái những cái mod khác cho anh em ví dụ như những cái hàng móc mod chìa khóa đấy mình đều làm được này đơn giản thôi mà Đó. anh em thích khóa tần mình đều khóa được hết cho anh em Đấy. anh em nào quan tâm thì anh em liên hệ cho mình thì mình sẽ à, tư vấn 24 trên 24 cho anh em dùng hàng này thì không cần bát đĩa nhá lưu ý anh em chỉ cho quân vào tôi quân 100 trăm quân không có tang đấy anh em à, quan tâm sản phẩm liên hệ cho mình xin chào anh em